chú của ở thủ đức từ nhỏ tới lớn nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen dạ con biết chú mà không biết có quen hay không dạ, quen. chú hỏi thăm con con phải con của chú ba bono dạ chính xác trời ơi ừ. rồi xong rồi xong thì như dạ, vậy thì thế là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen trời ơi đó anh tao là gì vậy là quá trời gần luôn xin dạ, lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên dạ út chị út hả dạ. bởi vì nếu trường hợp mà chú ba với chị ba đi anh ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền trời ơi tại vì ở gần mà anh đang ở khu phố 3 tôi ở khu phố 5 cách yeah. nhà cái cầu tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài Rồi. đâu có lạ gì đâu Rồi. cái này là cái duyên cái này là cái duyên mong hai đứa tự tìm hiểu nhau nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha hôm nay thì uh, hai bạn à, đã có duyên uh, trong chương trình bạn hẹn hò. trước khi gặp gỡ mình giới thiệu về mình đi chào anh huyền linh chào em chào uh, chị hồng dân với chào bạn gái bên kia Em tên là Nguyễn Nguyễn Phước Thịnh, hôm nay em 38 tuổi, em ờ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán tự túc anh. Dạ. Rồi à, Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở ờ, quê Sài Gòn luôn. Quê <laughs> Quận mấy Thịnh? Dạ em ở làm em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? dạ. Quận Thủ Đức đây đồng hương tôi hơi đồng bị hương nhiều. Thủ Đức uh, với Hồng ờ, Vân. Giờ mình nói về mình đi. <laughs> dạ em xin chào bà chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn Nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh văn à. Dạ, và em sinh ra và lớn lên ở sài gòn luôn em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia em ở thủ đức luôn thủ đức trời luôn á đồng hương với chị dạ. luôn dạ. ờ trời hay ơi. quá cùng quận mà không gặp nhau ha nay gặp <laughs> nhau rồi em gái cho à, bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn rồi em cũng biết thiêu thùa may vá rồi rất giỏi dạ còn về điểm yếu dạ đôi khi thì em hơi kỹ tính quá ví dụ như cái cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng cũng hơi hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không dạ. ừ, không cái đó là tốt cái đó không phải điểm yếu đâu em làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được dạ. à, cái ừ. tính cầu toàn nữa ha dạ à, em cũng trai, dạ ưu điểm khuyết điểm của em thế nào dạ ưu điểm của em là em à, quyết đoán trong việc không sợ cực chịu khó làm ừ. còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu dạ nhưng mà nóng nhất là em làm gì em thì nóng lắm thì em em bỏ em vô khác với em em Được. không sao nóng nhiều càng nhiều càng tốt Em nói ờ, về đường tình duyên của mình đi Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa Đôi khi ví dụ như tìm hiểu một hai tháng là thấy không hợp thì thôi Thì thôi Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau rồi cứ gặp em mới hai lần cái đòi cưới vậy hả nhưng mà em không chịu tại vì mới gặp có hai lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết dạ cưới. dạ thì đâu có cưới được biết đâu người ta ờ, bị tiếng xe tình ta muốn cưới liền sao dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được à, dạ. như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à dạ chắc vậy chắc <laughs> càng ngày bụi nó càng nhiều chắc càng ngày bụi nó càng nhiều đó bên nhà trai nghe chưa áp lực ghê chưa ờ <laughs> à, đàn trai tình hình à, tình duyên của em sao rồi dạ tình duyên của em thì em đã có một lần dễ gãy đổ anh ừ. em có cháu chưa dạ chưa anh mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó dạ xong hết rồi xong hết chưa dạ rồi em có nộp ờ, giấy ly dị cho chương trình chưa dạ có có nha chứ không chứ uh, tụi anh mệt lắm đó à, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con chào em dạ, chào chị thằng trai tôi vậy đó được không ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông linh thằng trai tôi nói sao thằng trai tôi vậy đó được không <laughs> thực ra thì bên nhà gái chị á còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên yeah. Dạ. thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à <laughs> đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi dạ. vì á, ờ, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về ờ, vấn đề tình trường rồi ha yeah. Dạ. thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì họ thiếu cái gì cho nên chị khá là yên tâm biết nói tiếng anh không dạ không không hả rồi về bà dạy khỏe ghê luôn á em có học trò đầu tiên liền rồi đó dạ được chưa dạ trai tôi được dạ, chưa dạ em mời anh bạn gái bụi phấn ha dạ dạ em mời anh trai vương chút bụi trần thôi dạ Để mời coi. bụi trần tương đương với bụi phấn nè à, trước khi quan gặp bạn gái anh hỏi em một câu này à, lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được một năm đúng không dạ rồi gãy gánh nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi không cũng có lỗi đó có điều chưa nhận ra thôi nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào mình phải lo lắng thế nào mình không có nóng tính mình không có gì đó ha thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha dạ em chào anh Linh à bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không dạ không giống như anh quyền linh đã nói thì đã đã đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn đúng rồi dạ mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn dạ được chăm sóc chu đáo hơn ha dạ em ghét nhất đàn ông điều gì em ghét nhất đàn ông là gia trưởng có không em sợ con nữ giận sợ vợ lắm sợ vợ hả được mà hình rất sợ là vợ. nói nghe em sợ vợ lắm Sao vợ là một đức tính tốt <laughs> Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt có một cái mẫu hình lý tưởng nào không giống anh quyền linh cũng được trời ơi xem lại xài chị cũng được anh quyền linh là trên cái đất nước việt nam này chỉ có một quyền linh thôi dạ đúng rồi dạ em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó thiệt luôn á có mình anh <laughs> mình anh dám để thôi cái về à, cho nó vui vui chút phải mẹ không cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút cho ai gặp cũng cười thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi ừ. em đi với ai ạ à? dạ hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái đầu tiên thì à, xin à, chào chương trình dạ kế tiếp là chào hai mc và bên họ nhà trai thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình chú cũng ở thủ đức tự do thế lớn nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen dạ con biết chú mà không biết có quen hay không dạ quen chú hỏi thăm con con phải con của chú ba bon đâu dạ chính xác rồi ơi ừ. rồi xong rồi xong thì như vậy thì <laughs> tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen trời ơi rồi anh ba bon là gì vậy là quá trời gần luôn xin dạ, lỗi là mà... bên nhà trai là ai đại diện cho bên dạ út chị út hả dạ bởi vì nếu trường hợp mà chú ba với chị ba đi anh ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền trời rồi. tại vì ở gần mà thịnh đây ở khu phố 3 tôi ở khu phố 5 cách dạ. nhà cái cầu tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài rồi. có đâu có lạ gì đâu rồi. cái này là cái duyên cái này là cái duyên mong hai đứa tự tìm hiểu nhau nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha rồi mời Dũng à, tôi là dì của thịnh hôm nay là đại diện uh, cho thịnh để mà gặp gỡ uh, và thấy cháu bên đây thì dễ thương có duyên cũng mong cho là hai cháu ờ, tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt con bấm nút đi nha họ giới thiệu út nó biết hết rồi nhiều khi qua sớm qua lại biết rồi thôi mở rào cho tụi nó đi thôi mở đi mở, mở đi. đi tụi nó biết hết rồi tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để Hàng mà xóm với ừ, nhau đó. mà ừ rồi mở rào đi biết đâu gặp nó trời ơi hôm nay gặp hoài mở rào Dạ em chào anh Rồi, Tặng quà nhận quà đi nè Hôm nay Vậy nó chưa biết rồi thì, uh, Mặt nó ngỡ ngàng nó chưa biết Tặng cho em Dạ sô-cô-la Ồ, Em hãy ăn thử Tình yêu đó Dạ em chắc là để Hay để lát em ăn sau được Ừ ngọt ngào như sô-cô-la Dạ em cảm ơn nhiều Cái này thật sự là nó nó không có giá trị vật chất lắm Nhưng mà do tự tay em làm Cho nên mong là anh sẽ thích dạ tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh để anh có thể dạ. dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày cảm ơn tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh he mặc ờ, đồ cặp đồ cặp á giống như ông bà mai tây thì cũng nó tím riệm qua tím xiêm. riệm á thằng bà mặc đồ tím coi được rằng ông mặc tím kỳ lắm á mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi nó có một chùm bông ở đây nữa nè hết hồn à à lấy áo này gì trời anh với anh này ở gần rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết dạ đúng rồi hôm nay mới gặp mặt gặp em thì anh có ấn tượng gì không anh có hơi bất ngờ xíu bất à, ngờ sao bất ngờ tích cực hay tiêu dễ, dạ, cực dễ thương hơn em nghĩ à tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng ơn. tượng đúng không em có có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng với mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi em có gì muốn hỏi anh không dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có có hút thuốc hay có uống bia được không cái hút thuốc thì anh, anh bỏ lâu rồi thì à, còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới, mới uống chứ không có uống à, lung tung nếu sau này ở trong gia đình thì à, anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ à, cái việc nhà hay không chắc chắn rồi phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ sẵn sàng điều đó dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không anh cũng biết nhà chú mà à, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được chưa được năm trăm mét nữa dạ đúng rồi rất gần ở ghê luôn ơi. ở dễ sợ vậy ờ, ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi quan trọng ừ. sáng ở dâu chiều ở rể <laughs> mua cái căn nhà ở ngay chỗ hai trăm ờ, hai trăm rưỡi mét đó ở giữa đó ở giữa <laughs> chạy qua chạy lại cho nó gần không có khó chuyện này khỏi nói bây giờ thử đi nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau mà giận hờn với nhau ai sẽ là người xuống nước thì nếu mà xảy ra bắt đầu quan điểm giữa hai người á thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mà quay lại nói chuyện tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á dạ đúng rồi rõ ràng quan điểm của bạn dạ. bạn rất đồng ý với cái cách đó của em vậy là thấy vui rồi thấy khỏe rồi đó cái lúc mà mình ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em dạ hoặc là lấy tiền đi đi shopping đúng rồi đó vậy đi dạ. cái ông hết trong đi nữa bây giờ thịnh à, đứng lên ha mình bước tới à, bạn gái nói cái gì chân thành nhất á dạ. sát bên nhà mà anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn có thể là mình cho nhau một cơ hội quá trời hay luôn rồi trở về với ghế ngồi cho các bạn để tay vào nút bấm kiểm tra con tim của mình nếu thật sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm còn nếu không không cần bấm sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian cạch cạch rồi tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó à. chính thức các bạn à. linh ơi cưng quá à nè hai cái màu xanh hai cái màu tím cưng sao đâu á ai đưa túi áo kỳ quá à, hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình đầu tiên bây giờ thịnh nói gì với cô chú đi thưa chú à, thì à, hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên con không con không ngờ không ngờ là gặp cô chú ở đây thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé thì à, con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé là hạnh phúc Dạ con chào dì và chào gia đình à, nhà trai Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời và bây giờ là em. bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình Dạ con xin phép chú Được không em? Phải được thôi <laughs> Dạ Rồi Chúc hai đứa hạnh phúc